nó thì canh lắm Kính chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mại sẽ giới thiệu đến các bạn dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật Biểu hiệu Ginai Model có bếp là KRM660 C mã số của bếp 013993 à, ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật so với bếp ga Việt Nam bếp có xuất xuất từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng gửi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu an toàn có cảm biến khóa ga tự động tránh rò rỉ ga đây là nội thất bên trong của bếp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để ờ, thử chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa tiếp có ờ, tiếp nướng ha mâm dĩ bằng dây nóc giờ tôi sẽ ờ, bớt lửa nhỏ rồi để thực hiện ờ, phá ra khi gió thổi các lửa từ 5 đến 7 giây bếp sẽ ờ, tự động khóa ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp đã khóa ra cả ba bếp khói ra mà công tắc vẫn còn mở các bạn chức năng thứ hai là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ lấy hai tấm sắt này để thay thế cho hai cái nồi ở có một số nơi họ bán á, họ nói đây nước phá ra cái nước chống trào cái nước trào ra quảng cáo vậy là không đúng nếu mà có trào ra thì có trào trên mặt bếp mà thôi đó trào mặt bếp này một cái cảm biến này cao một bếp tới hai ba cm là đó nó không có thể nào mà là trào ra để tắt cửa ờ, phá ra tắt bếp được xe nó đi được rồi tiếp thì đánh lửa ờ, điện tử bằng IC e bằng hai cục pin đại đây hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở bếp công tắc một bên để sử dụng thì cả hai bếp nấu nướng và nấu đều đánh lửa theo mục đích để à, đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ngó con thỏ dùng chỉ được 15 ngày Panasonic dùng chỉ được 20 ngày hoặc 30 ngày cái pin này xài kém chất lượng các bạn tránh ra bên trái là hai trăm rưỡi đây bếp bên ờ, bên mặt phải là mới hai trăm ba tùy theo cái nhiệt độ của bếp, tùy theo mỗi bên shop thì có tặng ờ, kèm theo pin sạc sử dụng được 3 4 tháng mỗi lần sạc độ bền của pin thì từ 2 đến 3 năm giúp khách không tốn chi phí mua pin nữa đây giờ dạ, biết bên trái của tôi đã khóa ra thực hiện là chức năng ờ, nước cạn nồi khóa ra cái nước cạn nồi công tắc vẫn còn mở còn để à, khắc phục về pin đó thì bên à, shop nhà tôi có à, bán và tặng kèm theo cục pin đại gì một cục một cục thì không đủ nhét vô cái, cái hộp pin được nên có kèm theo cái lò xo nó dài nên mới nhét bằng cái một cặp pin đại được đó thì dấu cộng là đưa ra ngoài còn dấu trừ đưa trong sau đó là cộng dây sạc pin dài 3 mét đây shop tôi làm cái đầu chờ nói là sẵn này các bạn chỉ cần liên à, sạc vô sạc qua đêm cũng được mỗi lần sạc nó là 18 tiếng các bạn giờ xài giờ sạc cũng vẫn được ha nếu mà trường hợp các bạn giờ xài giờ, giờ sạc thì phải à, rút pin ra bây giờ biết bên phải của tôi hóa ra luôn tắt vẫn còn mở thì à, mỗi lần à, sạc pin thì sạc 18 à, tiếng các bạn vừa xài vừa sạc vẫn được thì nếu mà pin hết thì nó hẹn cái màu đỏ như vậy nè còn mỗi lần pin đầy thì nó sẽ màu xanh cái đèn này nếu các bạn để ý cũng hiểu mà mỗi lần mà pin còn nhiều thì nó sẽ đánh lửa như vậy đây đó đánh lửa mạnh còn mà pin yếu thì nó đánh yếu dần lại shop thì có bán à, thêm à, cái quanh ga an toàn tiết kiệm ga lửa xanh clip này thì à, mang thì cái quanh ga này mang thương hiệu của nhà còn sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam thì à, đặc biệt ờ, dòng bếp ga của ờ, shop rẻ hơn khuyến mãi thì phân phối ờ, có chế độ gan chiên thoải mái không lo bếp bị tắt lửa bếp những ở nơi khác bán không có chức năng gan chiên này shop rẻ hơn khuyến mãi thì bảo hành là một cho sản phẩm bếp ga một một trong vòng 10 ngày đầu nếu bếp có lỗi thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có phân phối hệ thống bếp ga nội địa trên khắp cả nước các cửa hàng bếp ga tại các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn à, đăng ký vào nút subscribe ở bên dưới á bạn xem như trên YouTube hay trên TV á có thể đọc từ Gmod tìm kiếm rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video tiếp ra nội địa Nhật của chúng tôi các bạn đăng ký nút đăng ký bên dưới nút subscribe á, của quý giáo để đón thêm những lần thử quý giáo của bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho bạn bè cùng xem thì à, buổi live bếp à, của tôi giao cho khách đến đây là hết xin hẹn các bạn lại à, tiếp theo ngày mai